Rồi ơi bà ơi Bán à? Vâng Sorry ừ, vâng, Nhưng mà như thế này mà cái nồi là bao nhiêu bao nhiêu tiền đấy? 350 Là mấy đắt ấy. Đắt luôn ừ. Thường nồi này chỉ tầm khoảng trăm rưỡi hai trăm một hai trăm hai rưỡi Rồi mẹ cái này nó dễ bị ấy Thơm để cho nó thơm này nó bình thường nó nhà ăn cua